chưa có quay mà thổi gì ừ. trời em mở giữa mà sáng dữ cho ba mở cái, mấy cái đèn này chi cho nó mệt quá rồi ở sao cái đèn của bạn sáng vậy ba mở uh, lá đèn lát một hai ba hỏi <laughs> dữ vậy